mày muốn mua tiền gì điện đến điện máy xanh đéo bạn muốn mua thù lành nhà tôi lạnh rồi đến điện máy xanh ua ua ua đến điện máy xanh ua ua ua đến điện máy xanh ua ua ua điện máy xanh hãy đến điện máy xanh đừng má anh làm nhân viên quảng cáo được <laughs> đừng bao giờ Berry kiss bedroom trong mọi tình huống hay không à? em đánh chí hồi em hiểu là gì cái kiss bedroom nó giống như là cái map uh, giống như là cái map uh, gì á à, cái map gì mới skyscraper ừ. đánh không có lợi thế em em nằm vô em thấy liền nằm ngay hỏng chỗ này đưa đứng lên thì hỏng cái chỗ kia em nhìn ba phía em bị chặn hết rồi em đâu có nằm trong có được em phải canh từ cái phòng cái bên là cái phòng phòng đối diện này với cái phòng uh, master bedroom mà em barricade em đâu có đục lỗ được thường là tụi Rolly nó sẽ đục lỗ cái đó để nó nhìn thẳng vô cái chiếc room để nó canh nếu như em chơi kiểu như là Securia mà Đù. Securia hay gì đó thì em phải không không barricade mấy cái đó ơi ơi kiss bedroom kiss bedroom đừng ăn đuốc đi nha Thằng smoke team nè Cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, bên ngoài này thì IQ Làm sao bắn chết được ngay vậy Anh đục cửa đâu anh bắn Ồ oh. Ồ, oh, đâu trong phòng luôn nè bác Bắt rồi mở bắt rồi mở Bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi Bắt rồi, bắt rồi Nó đang vô tình á Ồ, oh, nice, nice Bộ phép được rồi á Rồi xong Nhìn sợ liền ngầu liền ừ, giờ em quay tay hết hết được rồi ba đụng quá em sợ quá em lo quá ông nội là sao <laughs> quay tay hết được là sao là giờ em không quay tay không ra được luôn á ba là sao không ra nữa là sao <laughs> là quay em không không thấy đã nữa mà Ghê, chết mẹ rồi chết rồi thôi thì không bị vô sinh không bị ung thư chim rồi chặt cu đi trời <laughs> má thông ơi đang quay clip á không thông cả cho mọi người nghe không à à. chết mẹ vậy mà rồi mới lỗi <laughs> tôi anh rất xin lỗi tội em quá nhưng được cái nhìn cái map này nó tươi tắn anh thích cái map này vô spawn kill đã mà coi là mấy ngày đầu mà anh vô nó bắn quá spawn kill không ui ăn thịt nướng không đi nãy con vậy cứ bu người em hoài đủ lắm quá cả người nặng còn cảm thấy nặng đi nè ăn ngon nhiều quét như hai vậy nghĩa anh nắm gì vậy nghĩa anh đánh gì vậy <laughs> Đồ ngứa ngứa tay ngứa tay ngứa tay cái này gọi là bệnh nghề nghiệp mà em thề luôn là em đéo với em đang đi đâu luôn mà <coughs> anh cũng đâu với anh đi đâu đâu ba cái khúc bình nào anh anh hơi mù mịt Má thiệt luôn không nội Đây để coi view coi Đủ đủ đủ đỉnh đỉnh đỉnh Dis Em phá oh. luôn cái cam của thằng kia <laughs> Ê, nghe, nghe quê qua con phó support phó, ngồi ngay khu luôn á em em em đặt thấy phó rồi em thấy rồi ừ đừng đừng support nó nó ngồi ngay khu a luôn á em chọi em chắc em em đụng một phát là dính liền á anh nghĩ vậy không biết cái đường nào qua khu a không luôn b không có ai nè mà phu chết rồi nha rồi phó chết rồi thứ là việc nhanh còn lẹ mọi người chơi không rủ mình hết chơi trời Hồng à, nó giống như là đang đu kêu vậy <laughs> Má nhìn Phu chết tội ba Con nhỏ nhìn chết, chết đúng xì tai luôn Camera, camera Ờ camera anh thấy là nó nhảy xuống tầng dưới rồi á Nhảy xuống tầng dưới rồi, đây đây spot rồi nè Em thấy gì rồi, em thấy gì rồi, em thấy gì rồi Nó tầng nào, tầng nào Nè nè nè, nè, nè, nè, spot nè Camera đó, camera mới spot đó, camera mới spot đó, nó chạy ra lầu rồi, nó chạy ra lầu rồi Vậy rồi chết rồi, vậy rồi chết rồi rồi đặt bom mày đi mà quên đây chạy lên lầu lại rồi ờ, khỏi đặt luôn khỏi đặt luôn buồn luôn khỏi đặt hay luôn lắm. hay lắm ôi rồi ơi con camera làm cho mèo à tưởng mày không thấy vậy con gà con trai <laughs> hay lắm nó bắt trước mà cj đó mà nó bắt mà cj núp trong đây nè ba nè tao cho tao cho mày núp ờ à, đúng rồi đúng rồi anh không thấy luôn á quá nó chạy rồi nó chạy rồi nó chạy rồi <laughs> trò mèo ở khu đủ lắm mà em không thể sao em bắn lửa mà nó sống được đâu <laughs> đủ má nó chạy nhanh lắm nghĩa ơi camera chạy nhanh lắm nó ba tốc độ luôn á má nó chạy đít đúng bự luôn mà cái đồ mà nó bắn nào vậy trời Ủa nó bắn em đâu vậy ta? đây này không có đâu rồi rồi ờ, bên ờ, bên ba bên mang á bao tại cà phê nó đang trên lầu nên nó không dám xuống đâu Đâu Má nó bắn lẹ liền Mình chưa bắn kịp nó luôn Đâu Ê, nè, không, không, không, xuống không Mày, canh cái cửa đó không Nó đang giúp, nó đang cánh cửa kia Đây, boost Boost Nằm im miền trời Ôi, hết hồn Ủa mới nạp đạn không? nghe đập nó đập chưa ta hay quá nghĩa má ngọt quá cơ lờ trận này căng vãi có bọn hàng bên đây phải em đó ờ, không à, mon mon mon tẹt Mandan. Ủa nó bắn, ơi ơi ơi ơi nó vô rồi nó vô nghĩa rồi nó vô rồi nó vô rồi được rồi nó chết rồi nó chết rồi bên đây nữa nè Ờ à, nó rớt bom vào chỗ em nè, rớt bom vào chỗ em nè. Rồi cứ canh đi, cứ canh đi. Oh. Ngay đây có nè em, hai hai. Ngay cầu hàng đúng không? Ngay cái hatch, ngay cái hatch. Ngay cái hatch. Anh spot đó. Ồ, oh, đánh lộn kìa, đánh lộn kìa. Gì đó? Đánh lộn lên quyền. Có đủ hết sao tiếng gì ồn ồn vậy ba? Ờ sao tiếng gì ồn ồn vậy? ăn sáu cái lộ mà không phải ba tiếng xuống trong game này không nội nếu thì uh... ơi hát hát hát hát bèo bèo bèo nó đứng ở đây nè nó đứng ở đây đó kiểu đánh uh, hù hay sao á kiểu cái quần hề chữ hoài má ồn với cái luôn đứng luôn rồi nó đứng rồi cái đang coi cao đù má đó ơi đập bẫy rồi à, đập bẫy rồi à. ủa mình có bẫy không sao mai gần em sao mai gần em má thanh đi đập bẫy của ông Ross ơi chỗ thông nha không rồi thấy thấy mà thấy thấy thấy thấy ôi vãi cái hàng xóm cửa lộ ừ đang lộn đi khuya vậy tay biết ngã nhà nào luôn nghe lúc đầu cũng đụng á đụng hẻm nè người lớn dữ thề nữa à, đây nè có cái hc đây nè Nắm hát sơ mai gần cửa bên em á Rồi, thấy không anh Peekaboo Này thì Ash nè <laughs> Ash, Ash đùa Đỡ không kịp Peekaboo Ồ, nó lại ngồi đó đúng không? Khó <laughs> rồi mà Con chưa cao nào ba Tội thơm ai phải lời Má, cãi lộn quá Cãi lộn quá trời quá lấp vậy ta thì mẹ sao đứng em ra vậy ông nội cái này cô cam đi còn chân chèo ờ lỡ nó chết ông sao cái ông mập lên sao ông nội tôi mập từ hồi nhỏ mà thì hồi nhỏ đẻ là ông chết mẹ rồi The diffuser has been recovered. Proceed to bomb location and defuse it. Bà lơ Em bán một chút độc luôn nha nghĩa Sao anh bắn ba phát điêu chung <laughs> Em bán chút độc luôn nha nghĩa Già cả rồi không à Ê coi dần spawn kêu chỗ này nè Ra đi Ngay <laughs> Này thì spawn kêu Rồi ờ, Burma clear nè, Burma clear nè bạn ơi Rồi quá đúng không Phải gọi là đúng nghĩa, đúng nghĩa clear luôn á Ủa ai, giữ bom vậy? À Nghĩa đúng không? Nghĩa Nghĩa Burma này Nghĩa Ủa má anh anh, anh anh anh chỉ đó bắn ngay đầu luôn, sao vẫn không dính má Ơi ơi còn hàng còn hàng nữa nè ồ anh không ngờ là còn hàng nữa <laughs> Đín đín Ơi còn hàng ngay phòng này nè Bêu bêu xử đúng không bêu <laughs> đúng á em bắn lộn rút rút chạy rồi lại <laughs> mắc cười phải luôn ô thôi đang đẹp bom đúng quá tự nhiên đúng quá thì nãy thấy rút bò bò qua xong thì em bắn vô đó thì thấy chạy ngược lại mắc cười phải luôn ơi cái skin mới kìa ba đồ skin mới đẹp cho ta ừ skin gì uh, realistic mới nhìn cũng ngầu Thế nữa có căn cam Valkyrie cái này để ăn Đây Anh nghĩ có lầu 3 nha Chiến thuật này nó hơi quen thuộc một tí Ờ, à, lầu 3 hả? Lầu 3 trống anh ơi Em chắc hết được em chắc hết được ừ, à, hết rồi hết rồi em mới đi cho anh tròn à camera camera thấy camera camera trên này nó nó đang bắn tròn của em để em spawn để em spawn đó đó đó rồi rồi mình biết ngay thế nào cũng có đầu bao mà biết ngay hay quá cậu tại Ủa, kiểu khoan, gì hoang, hoang. nó để trống vậy cũng nghiêng nghi rồi à camera chết rồi đúng rồi đúng rồi anh mới giết rồi mới giết rồi anh đi chết luôn rồi đồ thế chứ ôi coi giờ bên em phải nha không phải trống luôn Ê, em, em đặt em em đặt nha ờ canh canh bên khúc đằng sau luôn nha ôi Nice. Friendly mission. Nó này một cái capital đã gục rồi hình như nghe nghe tiếng rớt thì có lẽ là đứa nào vừa mới té thì phải đúng rồi hình như đứa nào mới té mà hai cái đầu mấy này nó khói biết ghê ồ quên thả giáp mẹ được lắm hay lắm beo hay lắm hay lắm đủ giờ thật giờ ông thả giáp thì như hơi muộn rồi Thôi, giờ tụi nó đi hết trơn rồi thả chi nó ba ừ hứ. nói mình mẹ nó chứ mấy bạn Ủa cái vỏ con nào vậy? À cái gì? Đi tiếng vỡ, vỡ, vỡ Thiết nghĩ thì protected if you remain in this area. Spotted by hostiles, fall back. Không có ai luôn. Giờ chỉ còn ông mới biết vị trí thằng kia nằm đâu thôi. Đi theo ông Pus chắc. Má riết mà anh cầm này. Nghe thấy đu dây. Đu dây hả? Đu dây thì lên lầu lại. đủ sao nghĩa nghĩa danh má em nhảy ra rồi mà em thấy nó rồi <laughs> lẹ em không cần làm ủa dòng xỉn bây giờ ủa má tim mình nãy giờ chưa chết bạn nào luôn á ba nhìn đi ba tim mình nãy giờ chưa chết bạn nào luôn ừ. đi anh nói đi Flawless. Anh nói đi, họ chết liền giờ. <laughs> muốn chết không hả? à, anh không muốn chết mạng đầu tiên đâu anh cũng không muốn fit mạng đâu anh đang sống má em đang đi đâu rồi vậy không biết em đang đi đâu luôn không nội đừng quá thề Nói cái chiến thuật cái map này anh cũng chưa có rành đánh khó tù má công nhận anh nói hơi có quá thiệt rồi ờ, em bảo rồi vừa nói cái thằng chết liền luôn anh Thấy miệng chú hơi xui rồi đấy Nó chết mạng đầu tiên luôn Nghe đây nè, nghe dưới cầu thang Ờ không, cái này không Nghe đây nghe đây một thằng đó Nice Nó pu xử hết, đẹp Không ai ngay dưới chân em luôn á mèo trời ơi nghĩa ơi nghĩa em đi gần tới mà nghĩa ủa trời ơi trời đã tội thông rồi luôn quá anh thấy em này anh thấy em anh thấy anh thấy em không em đứng trở lên luôn mà thấy rồi thấy rồi có anh đâu có thấy đâu mà bắt cười rồi không có mà mà, mà thằng béo cũng buồn cười mà đâm dao hay sao mà đâm hụt <laughs> vô kia nổ là nổ liền nói nghĩa gắt gì nghĩa đổ dưới thuật chứ ba vô chưa về vô vô vô chưa vô rồi vô rồi vô rồi có vô món thịt vô món thịt vô luôn á căn gì ôi má gì ta tự nhiên đi ngang mà không thấy này ta ác nhiều thằng ấy vô má vô phòng học vô phòng hết rồi đó ồ căng căng căng ủa nãy cái bơ của tôi nó có nổ không đâu không không ủa sao kỳ vậy sao không nổ con tình chết chưa chưa đi con mẹ thằng kia nó vô sáng, rồi mà nó giết bồ luôn như khu A nghĩ là khu A lên luôn nghĩa ơi lên luôn nghĩa ơi à hay quá hù hù cay con mẹ mày em chết u chi chi sound.